rồi hello anh em nha chào toàn thể tất cả anh em mọi miền à, Bắc Trung Nam nha đó, quay lại của bên cơ sở bầu cua biệt của bên cơ sở Lộc Phát Tài nha đó, thì hôm nay Lộc sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm bầu cua không tan ha đánh như thế nào và các anh em cách chơi để anh em đi vào sòng sớ ha đánh về bầu cua bịp đó, bịp song song của người ta cách thứ nhất anh em nếu như bịp được cháo được hột thì anh em sẽ chơi những sản phẩm gì và không cháo được hột thì anh em sẽ chơi sản phẩm gì anh em nhé đó, thì hôm nay nguyên lý của nó nếu như anh em cháo được hột thì bây giờ có một khách ha bà chị đó, ở xa ở miền Tây đã đặt mình cho mình một bộ hột ha đó thì mình đã làm cho bà chị theo yêu cầu đánh về bầu cua không tan ừ, thì mình à, bà chị này thì nói chung là sân nhà của bà chị ha bà chị dục được hột vào đó thì đánh như thế nào đó, thì sẽ đánh lên chiếc nón bảo hiểm anh em nha đó nón bắt ngang qua ha nón đội trên đầu nè à, hoặc là những cái chiếc nón bảo hiểm này nè để anh em có thể chơi nè ha đây là chiếc nón của bà chị ha đã gửi lên và mình đã làm rồi anh em nhìn ha mình làm cực kỳ là nét sắc đẹp cho anh em nhưng mà cái nón này gọi nón biệt nha anh em nha biệt về đánh về ở bầu cua không tan này đó là mới nhất 2022 này cho anh em đó bất kể nón anh em nha mũ bảo hiểm này nón của nam hay nữ bất kể ha đều mình sẽ đội cho anh em đó, để anh em có thể chơi bầu cua không tan đó, còn hột á thì mình xin nói luôn mình làm vào hộp cái gọi là sang chính luôn anh em nhé, đó sang chính luôn sang chính là như thế nào sang chính là anh em có thể thử qua 500 đó, thử qua 500 là quà anh em nhá đây đây là cục 500 này rồi nói chung là mình làm video mình sẽ test cho anh em thật kỹ lưỡng cho anh em khỏi phải bỡ ngỡ ha khi anh em mua hàng đó, phải yên tâm về độ chất lượng ha của bên cơ sở là phổ ta, mình thì uy tín hàng đầu Việt Nam rồi anh em khỏi phải lo luôn ừ. còn anh em nào đôi khi chưa mua hàng bên mình đôi khi còn bỡ ngỡ thôi các anh em nào đã chơi thì kết nối Zalo đó, gọi trực tiếp mình để có thể hiểu rõ hơn về mình Đấy, đó, test anh em ha nếu như mình có tan thì hít cái bật rồi anh em đó khỏi phải lo nếu như chiếc số mặt rồi nó sẽ hít anh em nha còn anh em nào chơi như bầu cua muốn chơi chip bốn mặt ha thì mình bên cơ sở mình sẽ bao cho anh em hít ha không hít luôn đó nhưng mà gọi là chip bầu cua bốn mặt cực kỳ là mới nha anh em nha vẫn có thể chơi được cực kỳ là nhẹ luôn rồi cái bộ này mình làm cho bà chỉ là bầu lên rung anh em nha đó và cách để đánh rung bộ bầu này là như thế nào mình sẽ nói thêm thứ nhất các anh em chơi đó anh em một là nó hai các anh em sẽ dùng những dòng máy xanh máy xanh này nhiều anh em chơi rồi thì cực kỳ là chuẩn rồi thứ ba nữa là S304 quét ngang đây là những sản phẩm nha đó các anh em có thể quét ngang rung và bắt chung một máy nhiều anh em chơi nói chung là chơi quen rung chung rồi thì chơi còn anh em nào mà chơi mà muốn độ lên những cái nào thì cứ liên hệ của mình rồi còn nếu như những sòng mà nếu như anh em không đưa được hột vào ha không đưa được hột vào thì anh em sẽ chơi những miếng chạm hột ha hoặc đó, à, gọi là miếng dán chạm hột cảm ứng anh em nha đó thì anh em chơi màn hình này. đúng không màn hình nó sẽ là ba miếng cực kỳ là nhỏ nhưng mà ba miếng này các anh em chạm vào mặt hột là sẽ có máy móc bắt qua cái chạm này đánh thì đồng thời hồi xưa thì nó nó một màu thôi còn bây giờ thì bên cơ sở mình sẽ làm cho anh em đủ màu cho anh em thứ nhất các anh em muốn chạm về mặt bầu thì mình sẽ làm mặt bầu chạm về mặt cua mình sẽ làm mặt cua chạm về mặt gà mình sẽ làm về mặt gà là có nghĩa con gà nó màu vàng này con cua nó màu xanh này đó con cá con bầu màu đỏ này đó thì mình sẽ làm cho anh em vàng đỏ xanh ừ. anh em muốn thì mình sẽ làm những màu đó cho anh em rồi con này làm hột vào thì bây giờ mình làm clip á, thì mình không có thể nói nhiều thì bây giờ mình sẽ đội cái nó lên ha bật máy đợi nón lên mình sẽ đánh cho anh em vài cây bốn năm cây để xem cái hiệu quả của bầu cua không tan ha nó như thế nào đó rồi mình đợi nón lên anh em nha đó rồi trước tiên mình sẽ bỏ vào hộp vào lấy nắp rồi lên đó mình test qua nắp nắp toàn đó nãy nắp rồi mình sẽ bỏ đại ha mình sẽ lắc à, đại một cây đó, đại một cây rồi mạnh hết cỡ luôn anh em đó như mình sóc mạnh hết cỡ luôn anh em nha đó thì cái cây này đầu tiên máy đã báo rung anh em nha máy đã báo rung rồi đó, trên đầu mình mình cảm nhận được nó rung rồi thì mình quấn vào bầu ha nhẹ nhẹ thôi anh em à, quấn cây đầu tiên thường thường quấn nhẹ thôi đó anh em thấy không có một con bầu một con nó sẽ rung vừa vừa hai con nó sẽ rung mạnh tí ba con nó rung cực kỳ là mạnh em nha nên nhớ đó, đó lắc mạnh đi mạnh cho nó uy tín rồi cái này máy cũng rung anh em thường thường chơi bầu cua không ai dở liền anh em nha thì khi người ta lắc lên các anh em sẽ bắt qua bắt lại xem nó phải rơi vào 1 đến 2 giây 3 giây để tùy ha cảm thấy ok chuẩn rồi đánh nha anh em nhé chứ không phải là các anh em lắc cái là đánh lắc cái là đánh ha đôi khi mình sẽ bắt trong vòng 1 2 phút cũng được đó, chuẩn là mình đánh như cái cây này máy đã báo rung rồi anh em nhé máy thì cực kỳ bắt nhanh anh em nhé nhưng quan trọng các anh em phải từ từ đó, quýnh về mặt bầu cho mình nha bầu đúng không anh em gà cá bầu ok hai cây chuẩn lắc này lắc mạnh lắc nhẹ tùy anh em muốn lắc kiểu gì lắc đó. rồi như cái chén này máy không rung anh em nha đó máy không rung thì cả anh em né mặt bầu ra đừng đánh mặt bầu nữa ha thì ai đánh bầu bắt hết bầu khe về cho mình con tôm con cá con gà con cua đó, khe những cái mặt đó ha khe những con tôm cá gà nai cua gà tôm nai ha đó có đủ không có mặt bầu đúng không anh em nai tôm gà ok ba cây chuẩn rồi anh em nha đó, tiếp nha lắc này đó, cái này muốn lắc một cái cũng được hai cái cũng được ha ba bốn cái chục cái gì cũng được anh em nha rồi máy rung rồi anh em đó, như cái này máy rung ok cho anh em đó, máy rung thì tất tay hết về mặt bầu cho mình nha đó, ai xuống quất mặt bầu các em chính diện mặt bầu cho mình luôn nha đó. bầu có anh em nha cua tôm bầu ok chưa chuẩn nha hồi nãy giờ mình lắc là không chệt cái nào luôn rồi mình sẽ lắc một cây cuối nữa cho anh em ha cái độ chính xác của nó ha mình lắc nhẹ một cái thôi đó. thả xuống đúng không anh em rồi máy không rung anh em nha đó, máy không rung máy không rung thì các anh em không nên quấn bầu nữa anh em nha đó máy không rung không quên quấn bầu quấn về những cái mặt khác cho mình nha đó tôm nay cua cá gà ha đó những cái mặt đó cá nai cua đúng không anh em đó các em thấy không cái độ chính xác của nó cực kỳ là hot nhất năm 2022 này ấy thì chốt luôn cái video này mình sẽ bẻ luôn một hộp cho anh em xem luôn nha đó, nó y tín là y tín chỗ này để anh em xem nữa cái độ không tan của nó ha đó, ai mà tìm tan ra ha y uy tín hàng đầu Việt Nam luôn các em thấy không đó, bẻ ra nhưng mà nếu như anh em làm vào hộp khác ha mình làm vào sẽ làm vào hộp khác mình sẽ lấy cái miếng đó mình làm vào hộp khác cũng được đây nó cực kỳ là nhỏ anh em ha cực kỳ là nhỏ luôn đó không có thể ai phát hiện được người ta kiểm tra hộp như vậy thôi ha anh em xé ra kiểm tra bẻ hộp nếu như không có chiếc cái chiếc đồ là thành công ok chưa đấy thì mình sẽ khép lại video này ở đây anh em nào xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên à, cơ sở mình nhé đồng thời các anh em mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0981 521 779 nhé 0966 521 779 nhé đấy ngoài ra bên mình còn cung cấp cho anh em như là tài xỉu ha máy đánh bài xì dách thì tốt hoặc là máy đánh bài ba cây binh liên sập sám đó và tất cả các loại nói chung ra đồ gì mình cũng có thể cung cấp cho anh em nha các anh em cứ liên hệ kết nối cho luôn chào anh em